khi đã yêu thì mơ mộng nhiều mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui mơ vành môi thơm ngát hương đời tình kia phong kín mây trời khi yêu riêng một người thôi đã yêu thì lo sợ nhiều lo chiều thu nắng nhạt màu tươi lo niềm yêu chưa thắm tim người tình kia thêm vỡ tan phôi đêm đêm hẹn lệ đầy vơi bằng chót lưỡi đầu môi bằng que mắt xa vời thì dấu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn vương mãi mãi bao ước mơ còn trong đợi chờ cho nghìn sau nối lại nghìn xưa cho nguồn yêu dâng đến tim người ngày lưỡi đầu môi bằng que mắt xa vời thì dấu sau này nên câu luyến ai ân tình còn vương mãi mãi hương thể tròn kim không phai bao ước mơ còn trong đời sau nối lại nghìn xưa cho nguồn yêu dâng đến tim người ngày vui hai đứa chung đôi khi yêu yêu một người thôi cho nguồn yêu dâng đến tim người ngày yêu một người thôi